khem ơi nhịp thừa lục hà à, thịp thôi phải tiếp chết là bia thừa phái trong lừa phật khẩu lục nơ thong tiếp ơi là piak văn lỗi Chào văn Ý.